Xin chào tất cả các bạn đã đến với ờ, kênh youtube của Miu Seven nha Đã lâu lắm rồi mình không quay trở lại và hôm nay một cái nhân dịp đặc biệt mình sẽ quay trở lại Hiện tại bây giờ đã là 19 giờ 58 ngày ờ, mùng 5 tháng 7 đó là chỉ còn 2 phút nữa thôi là MV của Sơn Tùng MTP Một MV đầu tiên của năm 2020 Sẽ được ra mắt Và MV đó có tên là Có chắc yêu là đây chỉ còn à, một phút nữa thôi các bạn ơi là MV sẽ bắt đầu công chiếu chính thức công chiếu và mình sẽ sử dụng tất cả những cái thiết bị gì mình có sẵn để mình à, cày view cho sếp ha và xin lỗi là mình sẽ à, tạm thời tắt tiếng đi vì lý do bản quyền mình sẽ sử dụng tai nghe để mình cày view cho sếp đầu tiên là mình sử dụng máy tính của mình máy tính cá nhân của mình để mình cày view ha tới đây là một cái máy tính bảng để mình à, cài view ok và này mình cũng à, tắt âm thanh đi đó mình sử dụng tai nghe để mình à, nghe và điện thoại mình cũng à, xin được tắt à, âm thanh ở đây là tivi sử dụng tivi để mình à, cài view cho sếp chuyện này cũng là chuyện khá bình thường mỗi khi mà Sơn Tùng MTV ra MV mới ha à. một điều đặc biệt đó là mình năm nay cũng đã gần 40 tuổi rồi mà mình vẫn còn à, đủ đỡn theo các fan của sếp cắt sky để cày ờ, view cho sếp thì đó là một chuyện rất ờ, bất bình thường nhưng mà thôi đam mê ha sở thích ha và cái giây phút hồi hộp chờ đợi trong năm 2020 cũng sắp sửa đã tới rồi các bạn ơi Đó, màn hình đếm ngược chỉ còn 13 giây thôi Tại vì thể chính thức bắt đầu Wow, mình không để mình lo bấm tivi tới cho mấy bạn ơi Cái lượt bình luận mà nó nhảy mà không ngừng luôn Nhảy không ngừng luôn nha Đó thấy chưa sẽ lấy cái tai nghe mình ghim vô cái điện thoại này giờ mình nghe để mình à, cảm nhận hành vi của mình xem ok nha mình sẽ nghe tiếp lại một lượt nữa à, lưu ý với các bạn là mình không phải là một người có chuyên môn cho nên là đây không phải là Justin nha đây chỉ là một cái à, vlog cày view cho sếp thôi người gần 40 tuổi rồi nhưng mà rất là hâm mộ sếp mà mình uh, liên tục cày view cho sếp có chắc yêu là đây sơn tùng mdb nha giai điệu rất là ngọt ngào rất là hay nha hay quá mấy bạn ơi giai điệu rất là hay nha Yeah, yeah Có cha kêu là đây rất tiếc là mình không thể phát nhạc lên đây các bạn có thể kiếm mv của sơn tùng để nghe ha tại vì lên đây là nó sẽ bị đánh bản quyền vô cái youtube của mình cho nên là không được nhưng mà mình đeo tai nghe mình cảm nhận là rất là hay mấy bạn có chắc kiếm là cài ơi say rồi nhé có chứ kêu là đây có chứ kêu là đây yeah yeah một bài hát dành cho tất cả những ai đang yêu chưa yêu và sẽ được yêu rất là hay ok và có lẽ à, đây cũng là một cái à, video giới thiệu à, cài view cho Sơn Tùng MTP một cái MV mới ra duy nhất của năm 2020 của sếp ha và mình cũng xin được kết thúc video tại đây và video này mình không có chỉnh sửa không có thêm thắt gì hết á mình sẽ upload lên liền và cài view thì không có thể dừng lại ở đây được đâu một fan chân chính của sếp á, thì từ giờ tới khuya mình sẽ sử dụng hết tất cả các thiết bị này bao gồm tivi màn hình máy tính điện thoại và máy tính bảng tablet hay những thiết bị mình có trong nhà thậm chí mình kêu gọi bạn bè của mình luôn để mình cài view cho sếp ha là một fan chân chính của sếp một sky chân chính của sếp thì từ giờ tới khuya thậm chí ngày mai ngày kia mình vẫn còn cài nhưng mà video mình không thể quay từ giờ tới ngày kia ngày mai và thậm chí ngày thời lượng rất là dài cho nên mình xin được kết thúc video tại đây các bạn thấy hay thì hãy like subscribe chia sẻ cho kênh youtube của mình và các bạn đừng quên cài view cho sếp dùm mình ha I love you say oh yeah bye bye